và với chiếc xe này chúng tôi đã rút hồ sơ vào chính chủ tên tôi rồi Chỉ cần làm một cái hợp đồng nối sang quý khách hàng là chúng ta có thể đăng ký trong một buổi sáng là đã vào tên chính chủ của quý khách hàng rồi quý vị nhá Chúng ta chỉ cần đăng ký trong một buổi sáng thôi là đã hoàn tất thủ tục giấy tờ của chiếc xe này vào tên chính chủ của quý vị luôn Và với cái sản phẩm này chúng tôi đang giao bán chỉ với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 chưa một con ốc nào phải động chạm cờ lên mỏ lết ở cái động cơ của chiếc xe này đâu quý vị nhá và cam kết với quý vị một nữa đó là máy chạy cực bốc luôn máy chạy bốc như máy xăng luôn quý vị nhá đấy máy chạy bốc như máy xăng luôn thông thường những chiếc máy dầu đi rất là ỉ nhưng mà chiếc xe này thì máy chạy bốc như máy xăng luôn gầm bệ thì cực kỳ là chắc chắn giá tiền thì chỉ bằng một chiếc xe Toyota Vios đời 15 16 một chút thôi nhỉnh hơn một chiếc Toyota Vios đời 15 16 một chút thôi nhưng mà chúng ta lại sở hữu được một chiếc xe 8 chỗ ngồi máy dầu. Đấy, một chiếc xe có kiểu dáng hầm hố, thanh lịch và sang trọng quý vị nhá. Đấy, một chiếc xe có thể nói là phân khúc uh, cao cấp. Đấy, đi dáng đi của một chủ nhân, một doanh nhân quý vị nhá. Với sản phẩm này thì chúng ta đi gia đình, đi công trường, công trình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 Đấy, nhìn chiếc xe này nó hầm hố hơn Đấy, thân nó to hơn Nhìn rất là hầm hố quý vị nhá Đây chúng ta thấy chưa Thân vỏ được quay từ phía sau đây Chúng thấy nó đẹp như thế này cơ mà Cam kết với quý vị luôn Không một tí mà tít nào trên chiếc xe này luôn Đấy là cái cam kết cửa vẫn đóng phập phập luôn quý vị nhá Đấy, và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó là chiếc xe Toyota Fortuner bản máy dầu số sàn quý vị nhá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 chúng ta thấy là không có một vết gợn luôn điều đó chứng tỏ là chưa có một tí ma tít nào trên cái cabo của chiếc xe này và nó còn rất là khớp khít quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự cong vênh và cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn rất là trong luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị nứt vỡ luôn kể cả là cái đèn gầm phía dưới là luôn cái mặt ga lăng của nó đây và chính giữa là cái biểu tượng Toyota một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản được ờ, rất nhiều người Việt tin dùng và doanh số bán ra lúc nào cũng dẫn đầu trong tất cả các hãng xe xuất hiện tại Việt Nam luôn đây cái đèn pha phía trước bên lái thì quý vị cũng còn trong veo luôn đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen nố hay bị bạc màu và đã được chủ nhân người ta bọc thêm cái ờ, viền inox trông rất là khỏe khoắn thời trang và cũng rất là thể thao luôn quý vị nhá ba đờ sốc thì rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp mát ít nhiều đây luôn quý vị đấy và cái khoang lốp của nó đây đây chúng ta thấy nhìn vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đầu sắt xi kia vẫn còn xanh lét và rất là vuông luôn quý vị nhá kể cả cái sắt xi phía dưới này như vậy lốp thì còn tương đối đẹp với cái lốp này thì theo chúng tôi đánh giá nó còn khoảng độ đến 80 phần trăm đấy và đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật một thương hiệu ô tô lốp ô tô nổi tiếng của Nhật luôn quý vị nhá mà cái mặt la răng của nó đây chúng thấy không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu và đây chúng ta thấy thật vỏ của nó căng chưa đã được chủ nhân người ta bọc tay mở cửa inox, hốc cửa inox, nhạc chân kính inox về mưa đầy đủ hết rồi là dán kính chống nắng xung quanh xe rồi quý vị nhá. Đấy thân vỏ căng đét chưa? Đây và cái lốp sau của nó đây. Đấy. Đấy, chúng ta thấy lốp sau của nó đây cũng còn tương đối đẹp. Với cái lốp này chúng ta đi cũng phải 2 3 năm nữa chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp. Và đây là cái mặt la răng của nó đây. Cũng còn rất là đẹp, không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá. Đấy và thân vỏ của nó đây quý vị một lần nữa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 và may rất là cầu kỳ da là da cao cấp luôn không có dấu hiệu gì của đây cái chốt cửa này vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá các cái con ốc này chưa lần mở chưa lần đầu chạm cửa lên vào lết cái tắp đi cửa đây quý vị đấy chúng ta thấy nhựa của nó còn sần tươi như mới luôn kể cả là các cái tay cửa đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây quý vị và keo chỉ thì cam kết với quý vị là zin đến 100% sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá kể cả là phần phía dưới này đây đấy nơi tiếp xúc với nước này nó cũng không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị nhá và đây là hàng ghế thứ hai đấy cũng được phối hai màu thể thao rất là đẹp luôn đấy và đã được độ hai màn hình màn hình này là màn hình chính in nhá đấy cho giải trí cho hai hàng ghế phía sau hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba điều hòa là điều hòa ba vùng được chia đến từng người một nhá phía sau nữa là một cái máy hút bụi máy khử mùi chứ xin lỗi quý vị máy khử mùi Đấy, trần ni lông nhưng mà bên trong là một lớp nỉ còn mới tinh luôn Chiếc xe này bọc nỉ từ mới luôn Mới từ cái lót sàn này luôn Quý vị nhá Đây cái tắp bi cửa của nó đây Chúng ta nhìn thấy sáng kia các cái tay cửa ở đây đã được bọc vân gỗ rồi Không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu quý vị nhá Kể cả phần nhựa phía dưới này đây Cũng còn rất là sáng luôn keo chỉ đây quý vị Không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Đấy, chỗ này nó hơi bẩn thôi nhưng tí tôi rửa cái là sạch luôn Đây phần nhựa phía dưới này đây Cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy, rất là đẹp luôn quý vị đó là chiếc Toyota Innova Toyota Fortuner Xin lỗi quý vị Đây cái tắp đi cửa lái đây Đấy nó còn sần tươi như thế này rồi. Đấy chúng ta thấy rất là đẹp luôn Đây Đấy, vô lăng vô liếc còn cực đẹp luôn Hàng ghế thứ nhất đây quý vị Máy rất là cầu kỳ nha Nhựa của nó đây quý vị Đấy keo chỉ đây Không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Và con ốc này chưa lần mở đâu quý vị nhá Đấy kể cả phần nhựa, phần keo chỉ phía dưới này đây Cũng không có dấu hiệu gì đây chốt cửa đây sáng trưng luôn con ốc này chưa lần mở chưa lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu quý vị nhá đấy và cái cánh sau bên lái đây ấy nhựa phía trên đây chúng thấy chưa các cái tay cửa đây không bị mòn mờ một chút nào luôn phần nhựa phía dưới này như vậy còn rất là sáng keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn hàng ghế thứ hai đây kể cả là hàng ghế thứ ba đây quý vị nhá cũng còn rất là đẹp luôn hai màn hình giải trí Đến cái cốp sau Đấy, cốp sau đây Con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nha. Các con ốc này cũng lại chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đâu Keo chỉ của nó đây Không mất một phân keo sợi chỉ nó hết Đi cực bốc, máy bốc như máy xăng luôn Lại đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu luôn 6 đến 7 lít dầu thì quá tiết kiệm mà dầu thì lúc nào cũng rẻ hơn là xăng quý vị nhá. Nhưng điều đặc biệt chiếc xe này lại chạy bốc như máy xăng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 biểu tượng Tota này còn cực đẹp luôn vô lăng còn rất là sần mới đây tắp lô tắp bi các cái nút điều khiển đây màn hình thì tích hợp cả Google Map rồi các thứ định vị đầy đủ hết quý vị nhá đấy đây tắp bi cửa này rất là sáng hàng ghế thứ nhất đây may rất là cầu kỳ hàng ghế thứ hai này cũng vậy rất là đẹp và cầu kỳ may theo kiểu của Land Rover quý vị nhá đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2020 quý vị nhá đây các cái tắp bi cửa của nó đây rất là sáng rất là đẹp luôn đến cái tem này người ta còn chủ nhân người ta còn chưa thèm bóc thôi quý vị nhá bây giờ tôi xin phép quý vị được nổ máy quý vị đấy đề cái nổ ngay luôn quý vị nhá máy nổ cực êm luôn quý vị nhá đấy và đây đồng hồ tua máy lúc nào cũng chỉ nằm trong vòng đến 8 đến 900 vòng trên một phút và không có một cái đồng hồ báo à, lỗi nào quý vị nhá đấy và bây giờ tôi đi vào cái à, nội cái, cái khoang động cơ Khoang động cơ của chiếc xe này thì như đã giới thiệu với quý vị là zin đến từng con ốc và zin đến từng chi tiết Chưa có một con ốc nào phải động chạm cờ lên mở lết đâu quý vị nhá Đây, máy đây Máy đang nổ đây quý vị nhá Máy nổ cực ngon và máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Máy này chúng tôi chưa rửa đâu Rửa lên là sạch tưng luôn đây này Các nhìn thấy chưa Di đến từng chi tiết và di đến từng một con ốc một nhá quý vị nhá máy thì khô rom luôn không một vết dầu mỡ đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này luôn đây turbo đây chúng ta thấy sơn ừ, đánh dấu của nhà sản xuất đây này vẫn còn zin luôn chung lần mở quý vị nhá đấy đây răng của nó đây lỗ bấm này tròn xe đây đấy các lỗ bấm này cũng còn tròn xe đây quý vị nhá keo chỉ đây quý vị đây keo chỉ đây đấy, các lỗ đây tròn xe đây các lỗ này tròn xe này tem của nhà sản xuất này đấy các lỗ bấm tròn xe này keo chỉ này đấy các lỗ trong xe này kích tán của nhà sản xuất đấy để các lỗ này trong xe keo chỉ đấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn và cam kết với quý vị là động cơ của chiếc xe này là chưa một lần chạm đất để sửa chữa và chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết để sửa chữa gì luôn nhưng mà máy thì cực ngon máy thì cực ngon và chạy lại rất là bốc luôn quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này còn bây giờ chúng tôi trước khi kết thúc video này thì một lần nữa lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và một chút cái hình nội thất bên trong để chúng tôi xin phép quý vị được dừng video giới thiệu xe này ở đây kiểu dáng hầm hố thanh lịch thể thao thời trang kiểu dáng của doanh nhân của ông chủ được giới thiệu đến cho quý vị ngày hôm nay lại bản máy dầu lại chưa tiết kiệm nhiên liệu nữa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 Đấy, vô lăng đẹp chưa? Đã được bọc vân gỗ rồi nha quý vị nhá. Màn hình. Hàng ghế thứ nhất đây. May rất là cầu kỳ. Da là da cao cấp, da dày luôn. Đấy, cái tắp đi cửa đây. Không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ luôn. Nhựa còn khá tươi. Keo chỉ thì zin đến 100% và lòng cánh này vẫn là sơn zin luôn quý vị nhá. ấy chốt cửa còn sáng trưng như này kìa. ấy các con ốc này chưa lần mở. Đấy. Đây, cánh cửa phía sau đây. ấy nhưng mà đấy sần sáng chưa? kể cả phần phía dưới này chưa tay mở cửa đây sầm chưa đấy keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá đấy đấy hai màn hình giải trí luôn quý vị nhá màn hình đấy màn hình 9 inch ở đằng sau đấy đây hàng ghế thứ hai đây quay rất là kỹ cho quý vị luôn chúng tôi đã quay được đến 17 phút rồi quý vị nhá đấy và quý vị à, đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like một lượt chia sẻ và hãy gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này